Những nơi công cộng vừa mang lại màu xanh, vừa tạo cảnh đẹp hữu tình. Tuy nhiên, nó hoàn toàn không phù hợp cho việc đem về nhà trồng trong sân vườn. Theo yếu tố tâm linh, liễu trồng trong nhà sẽ mang đến buồn phiền, xui xẻo, hao tài tốn của cho chủ nhà. Liễu thường gắn với những điểm tích buồn thảm và không được may mắn, nên khi hiện diện trong vườn nhà nó sẽ mang ý nghĩa không may mắn, tốt đẹp. Không chỉ vậy, quan niệm dân gian cho rằng cây liễu thuộc về phần âm có thể dẫn dụ âm khí vào nhà. 3. Cây dương Dương cũng giống như liễu, đều được xếp vào nhóm những loại cây có thể dẫn dụ ma quỷ, tà khí vào nhà theo quan niệm dân gian. Chính vì thế, người ta không trồng cây này trong khuôn viên nhà ở. 4. Cây bách Thực ra, bách là loại cây mang lại ý nghĩa rất hay đại diện cho sự trường thọ, vĩnh cửu. Tuy nhiên, từ xa xưa, mọi người lại cho loại cây này để trồng cạnh mộ phần nên nó bị gán cho cái tiếng không tốt lành. Cho đến bây giờ, bách vẫn không phải là loài cây được khuyến khích trồng trong nhà. 5. Cây đa Thường thì đa thường được trồng ở đền chùa, miếu mạo. Ngoài ra, loài cây này có gốc rễ đặc trưng, không giống với đại đa số những loài cây khác. Lúc trồi lên, lúc lại ăn sâu vào lòng đất nên sẽ khiến cho địa hình đất đai quanh chỗ nó sống bị ảnh hưởng. Nếu trồng ở gần các công trình xây dựng, nó sẽ khiến cho nền móng nhà bị mất cân bằng. 6. Cây xương rồng Với những cái gai nhọn hoắt, xương rồng có lẽ chỉ thích hợp để trồng làm hàng rào. Nếu không vì mục đích này, các bạn nên cân nhắc đến việc trồng nó trong vườn. Nhiều người hẳn sẽ thích chậu xương rồng được uốn tạo đẹp mắt, nhưng trong phong thủy học, trồng xương rồng trong nhà sẽ gây mất cân bằng âm dương, gây tiêu tán tài lộc ảnh hưởng đến sức khỏe gia chủ. Và sau đây sẽ tiết lộ với các bạn một số loại cây sinh tài lộc mà gia đình nào cũng nên trồng ngay để phát tài. Cây cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho căn nhà, tạo nên không gian xanh mà còn mang lại phong thủy tốt cho việc làm ăn và con đường công danh của gia chủ. Do đó, nên xem xét việc chọn lựa cây xanh phù hợp với phong thủy nhà, mệnh ngũ hành của gia chủ để thu hút thêm tài lộc, sức khỏe và may mắn cho mọi thành viên trong gia đình. Bên cạnh việc lựa chọn cây cảnh, Gia chủ cũng nên để ý tới màu sắc và chất liệu của chậu cây sao cho phù hợp. Chẳng hạn, người mệnh kim có thể sử dụng chậu cây kim loại, người mệnh mộc có thể sử dụng chậu cây bằng gỗ. Trồng cây xanh trong nhà không chỉ khiến ngôi nhà hài hòa hơn mà còn giúp gia chủ tăng thêm vượng khí và nhiều may mắn. 1. Cây cau Cau là loại cây có thân thẳng, thanh mảnh nên không ngăn nắng sớm cũng như luồng ánh sáng cần thiết vào ngôi nhà. Bên cạnh đó, cau cũng không cản gió mát lành vào nhà không chỉ vậy, cau còn ít rụng lá, không làm hỏng cảnh quan phía trước nhà. Điều quan trọng hơn, cây cau khi được trồng trước nhà sẽ giúp tăng nguồn năng lượng dương, giảm năng lượng âm ảnh hưởng đến ngôi nhà, từ đó mang đến may mắn cho gia chủ. 2. Che trúc Cây trúc ngụ ý trời đất trường xuân, trời đất dài rộng. Trúc gần âm với trúc, có ý chỉ chúc phúc tốt đẹp. Theo phong thủy cổ truyền thường cho rằng trước và sau nhà có trúc là đem lại tốt lành cho cả gia đình. Cây tre là biểu tượng của tuổi thọ bởi nó là loài thực vật luôn xanh tươi quanh năm trong bất cứ thời tiết nào và vẫn có thể phát triển trong những điều kiện rất khó khăn. Treo một bức tranh vẽ theo lối truyền thống, hình dáng cây tre xanh tươi trong phòng học hay văn phòng có thể gặp may mắn về việc học hành và công việc kinh doanh. Trồng tre, trúc trước cửa nhà giúp gia chủ xua tan điểm xui rủi, đánh bay mọi thị phi và nhân điều may mắn lên gấp bội. 3. Cây nha đam Cây nha đam còn gọi là lô hội, vừa có tác dụng làm đẹp, vừa chữa bệnh đau đầu, chóng mặt, tiêu hóa kém. Ngoài ra, cây có tác dụng thanh lọc chất độc trong không khí. Nha đam cũng mang lại ý nghĩa tốt trong khoa học phong thủy. Cây thường xuân Cây thường xuân là loại cây cảnh có sức sống mãnh liệt trong nhiều điều kiện khắc nghiệt. Cây thường xuân thường được trồng ở khuôn viên sân vườn của nhiều gia đình hay ở những nơi công cộng. Cây không chỉ đẹp mà còn giúp điều hòa không khí. Theo quan niệm dân gian, một công dụng khác của cây thường xuân là khả năng trừ tà. Chính vì thế, nó cũng là loại cây mang lại bình an, may mắn cho gia chủ. Cây lưỡi hổ Cây lưỡi hổ còn gọi là lưỡi cọp có khả năng hấp thụ các khí độc lơ lửng trong không khí. Đặt cây này trong phòng của bạn, không gian luôn thoáng mát, giảm căng thẳng. Trong phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sức mạnh cá nhân, biểu tượng cho sự mạnh mẽ của loài hổ Ngoài ra còn chống tà khí, đẩy lùi điều xấu, mang lại bình yên và may mắn cho gia đình. Cây thiết mộc lan Phát tài còn gọi là thiết mộc lan. Cây mang lại tài vận dồi dào cũng như cái tên nói lên tất cả. Đây là loại cây leo rất dễ trồng, có thể để bình cây leo ở góc phòng hoặc treo những chậu cây nhỏ ở gần cửa sổ. Chúng sẽ làm cho căn phòng sinh động và tự nhiên hơn rất nhiều. Cây ngọc bích theo phong thủy, ngọc bích là loại cây cảnh nên trồng vì giúp mang lại nhiều may mắn và sức khỏe cho gia chủ nếu được đặt ở vị trí thích hợp. Đây là loại cây không ưa nước, vì thế bạn nên trồng ở những nơi thoáng mát, có đủ ánh sáng và nơi nhiệt độ thấp trong nhà để cây có điều kiện sinh trưởng và phát triển tốt nhất. Và sau đây là những sai lầm về phong thủy các bạn hết sức lưu ý. Không nên trồng đơn độc một cây trước nhà. Khi trồng nên trồng theo cặp cân đối hoặc nếu theo số lẻ thì phải trồng 3, 5, 7 cây. Không nên đặt cây ở vị trí chính giữa, hạn chế đặt cây ở vị trí hướng Tây hoặc Tây Nam. Vì yếu tố mộc hiển diện ở những vị trí này rất yếu, không nên chọn các loại cây có tính âm như cây thuộc họ quyết, họ cát đằng vì nếu chúng sống tốt thì có nghĩa là trong nhà bạn có âm khí, không được sạch sẽ. Chọn cây mang tài lộc vào nhà cho 12 con giáp bạn có tin mỗi con giáp sẽ có một loại cây phong thủy phù hợp với bản mệnh để thu hút tiền tài và lộc không? Sau đây là những loại cây hợp phong thủy cho 12 con giáp. Trồng loại cây nào sẽ giúp cho bạn vượng phát, an khang? Tuổi Tý, cây kim tiền. Bạn quản lý tài sản không tốt lắm. Tuy rất chú trọng tích góp tiền của, nhưng bạn lại không biết đầu tư, cũng không nắm bắt được cơ hội kiếm tiền. Người cầm tinh con chuột có thể đặt một chậu cây kim tiền trong nhà để làm tăng vận may, giúp bạn dám mạo hiểm hơn, dám đối mặt với thử thách để nắm lấy cơ hội phát tài. Tuổi Sửu, cây dứa cảnh nến. Bạn chịu được vất vả, làm việc theo hướng thực tế, là người trung thực nhưng tương đối bảo thủ, mỗi ngày làm việc chỉ kiếm được một ít tiền. Những người tuổi này nên đặt chậu giữa cảnh nến ở bên trái bàn làm việc để trợ giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn và bạn cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Tuổi dần, cây ngũ da bì hay còn gọi cây chim bảy lá, chim hoa trắng, sâm nam. Tuổi dần, bạn có can đảm, dám mạo hiểm, có bản lĩnh kiếm tiền nhưng không quá coi trọng tiền bạc. Chẳng qua là bạn thích hưởng thụ quá trình kiếm tiền. Hơn nữa, nhiều khi vì quá nôn nóng mà tiến vào con đường mạo hiểm khiến tiêu tan hết tài sản. Người cầm tinh con hổ có thể đặt một chậu chân chim bảy lá tại phòng khách để giúp bạn phát triển vững vàng, ổn định tài vận, giữ được tiền tài. Tuổi Mão, cây phát lộc. Người tuổi này không biết mẹo kiếm tiền, quan niệm về tiền tài cũng tương đối thận trọng. Vì vậy, họ tích lũy được của cải khá chậm, muốn phát tài cũng không dễ dàng. Bạn có thể đặt vài cành phát lộc. Lưu ý, phải là số lẻ mới có hiệu quả và đặt trên tủ lạnh nhà mình để giúp phát tài nhanh hơn kiếm được nhiều tiền hơn. Tuổi thìn, cây xương rồng cảnh và cây vạn niên thanh. Người tuổi thìn có tài vận rất tốt, rất thịnh vượng, làm việc gì cũng có tiền, nhưng bên cạnh có tiểu nhân quấy phá, từ đó ảnh hưởng đến đường tài vận. Bạn có thể đặt chậu xương rồng ở hướng Tây Bắc của phòng khách để hóa giải hung sát, đề phòng kẻ tiểu nhân, đồng thời đặt cây vạn niên thanh ở phía Đông Nam phòng khách để tăng tài vận. Tuổi tỵ, cỏ đồng tiền Kỳ thực, bạn có đường tài vận không tệ nhưng lại không biết nắm bắt cơ hội. Vì do dự nên hay bỏ qua thời cơ kiếm tiền. Người cầm tinh con rắn nên trồng một ít cỏ đồng tiền trước bệ cửa sổ để trợ giúp tài vận tăng tiến, đồng thời tăng năng lực phân tích cá nhân giúp bạn mạnh mẽ hơn, hành động quyết đoán hơn. Tuổi ngọ, cây trầu bà Người tuổi này có khuynh hướng tài vận rất tốt cũng kiếm được nhiều tiền, nhưng lại tương đối tham lời. Chính vì điều này khiến họ kinh doanh thua lỗ. Bạn hãy đặt vài chậu trầu bà gần nhau để giúp ngưng tụ tài vận. Nhưng chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân và không nên quá tham mà đầu tư vào các phi vụ rủi ro. Tuổi mùi, cây lan quân Người cầm tinh con dê không để ý chuyện tiền tài, cũng không ham muốn kiếm tiền nên họ ít khi cố gắng để làm việc vì vậy, đương nhiên không có khả năng phát tài. Bạn có thể đặt một chậu lan quân tử tại góc bên phải của bức tường đối diện ghế sofa để tăng vận quý nhân trợ giúp bạn trên con đường phát tài. Tuổi thân Cây tùng bồng lai hay còn gọi tùng lá văn trúc, tùng lá thiên môn đông. Người cầm tinh con khỉ có khả năng kiếm tiền, cũng biết nắm lấy cơ hội, nhưng họ kiếm được nhiều thì cũng xài tiền như nước. Không biết tiết kiệm, cho nên hiếm khi tích góp được của ăn, của để. Bạn hãy đặt một chậu tùng bồng lai tại phòng đọc sách để tụ tài, giúp ví tiền ngày càng dày lên. Tuổi dậu, cây sen đá Người cầm tinh con gà có tài vận rất thịnh vượng nhưng lại không biết cách giữ tiền. Nếu không phải đi mượn tiền thì cũng là đầu tư nỗ vốn, nguy cơ phá sản rất lớn. Nếu bạn muốn giữ được tiền tài thì nên đặt sen đá trong phòng khách để ngăn hao tài tốn của. Tuổi tuất Cây kim ngân Bạn có tài vận tương đối vững vàng Nhưng không quá biết quản lý tiền bạc Không biết nắm bắt thời cơ kiếm tiền Có cơ hội cũng không biết quý trọng Rất khó có thể phát tài Người tuổi tuất nên đặt cây kim ngân trong phòng khách Để trợ giúp bạn tích lũy tiền tài Tài vận sẽ về với bạn như nước Tuổi hợi Cây nhất mạn hương Người cầm tinh con lợn Có cuộc sống đầy đủ sung túc Ăn ngon mặc đẹp nhưng cũng vì cuộc sống xa xỉ này mà họ thường tiêu hết tiền, ít khi dư giả để tiết kiệm, tài sản dần dần ít đi. Người tuổi hợi nên đặt một chậu nhất mạn hương trên bàn máy tính, trong văn phòng và ở nhà để giúp bạn lý trí hơn mỗi khi tiêu tiền, hạn chế việc tiêu pha tùy tiện. Nhưng bạn phải nhớ thường xuyên chạm vào lá cây thì mới có hiệu quả nhé.